chạm 2 của chúng ta lui từ ngày mùng 9 đến ngày 15 thì ngày hôm nay mới là ngày mùng 10 phải không ạ ngày mùng 10 thì chúng ta đã chiến thắng được là cái chạm 2 này rồi đó chúng ta đã chiến thắng được cái chạm 2 thì quá là tuyệt vời rồi thì mình chia sẻ cho anh em thì à, mình cũng nhắc nhở cho anh em là chúng ta vào chạm thì cái tỷ lệ ăn thì nó lúc nào nó cũng cao hơn thì nó đã ra được cái chạm 2 này anh em nhé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 đấy là cái ờ, chân tình thì mình bảo anh em còn đâu anh em nào thích nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi thôi không bắt buộc anh em phải nghe theo mình anh em nhé thì à, mình cũng cảm ơn à, ờ, 452 người đã like video cho mình và 3.900 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé ngày hôm nay thì chúng ta chỉ được à, cái chạm hai ngày thứ hai thì cũng quá là rực rỡ rồi trên Zalo của chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta chỉ chiến thắng được con 17 này thôi nó ra rất chi là sớm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 666 kênh chính anh em có thể là sang bên này chúng ta tham khảo về đường cầu lô đề ngay kênh này của người anh em mình thì bắt thì cũng khá là ok ngày hôm nay thì uh, ngày hôm qua người anh em của mình chia sẻ thì ngày hôm nay định tưng bừng và rực rỡ anh em nhé cả lô cả đề lô ngày hôm nay thì ăn được cả cặp 1001 và cái chạm 2 này anh em có thể sang bên này chúng ta tham khảo thêm về cái đường cầu lô đề ngày anh em nhé soi cầu 666 anh em nhé kênh chính anh em cứ um, ấn tìm y như cái ờ, mình viết lên trên kênh này đó thì đây là cái biểu tượng kênh anh em cũng có thể sang ủng hộ người anh em mình ấn vào chữ đăng ký kênh này và ấn like để theo dõi khi nào mà người anh em mình lên thì ờ, chúng ta có thể là tham khảo ngày hôm nay thì người anh em mình cũng lên rồi à, đây là cái à, đường cầu ngày hôm nay người anh em mình chia sẻ là cái chạm 8 và xong tụ lô 0440 bạch tụ lô 34 để ngày mai thì anh em có thể sang bên này chúng ta tham khảo anh em nhé kênh của mình thì à, chuyên chia sẻ cho anh em về cái đường cầu lô đề ngày thôi anh em à, nhu cầu thì chúng ta sang bên đấy kênh nào nó chuẩn thì chúng ta theo dõi còn kênh nào nó ok thì chúng ta tham khảo anh em nhé ok thì anh em để ý luôn đây cho mình này đường cầu lôi tuần của ngày thứ sáu hàng tuần đường cầu này khá là đẹp anh em nhé thứ sáu ngày mùng 10 tháng 2 này ở giải 5 chúng ta lấy con uh, cuối cùng bộ số thứ nhất chúng ta ghép sang bốn con bộ số thứ ba ở giải 5 này thì chúng ta có đề lưu tuần của ngày thứ sáu này chạm 4 ghép lần lượt thì chúng ta có 414 này 4499 này 454 và 494 ở đây chúng ta thì có hai con 9 9 bóng 4 anh em nhé thì chúng ta có 44 và 99 chạm cứng luôn anh em ạ để chúng ta lui tuần thứ 6 ngày mùng 10 tháng 2 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 41 thì chúng ta đã ăn được con đề 41 này và ăn chạm 4 cứng anh em nhé tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi thứ 6 hàng tuần thứ hai này thứ ba này đề về 41 tiếp này thứ tư thứ năm này đề về 43 này ăn tiếp chạm 4 phải không ạ thứ 6 ngày 17 tháng 2 thì chúng ta có chạm 8 chạm 8 cứng này ghép lần lượt thì chúng ta có 818 này 858 này và 868 ở đây chúng ta có hai con 6 6 bóng 1 thì ở đây chúng ta có 818 rồi thì chúng ta chỉ còn có 6 số để chúng ta lui tuần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 thứ sáu ngày 24 tháng 2 này thì chúng ta có chạm 7 cứng này. Ghép lần lượt thì chúng ta có 727 này. 757 77 đi cặp cùng con 22 và 797. 8 số để chúng ta lùi tuần. Thứ sáu ngày 24 tháng 2 này. Ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ tư đề về 27 thì chúng ta ăn chạm 7 này và ăn thẳng con 27 này trong cái dàn 8 số anh em nhé tiếp tục thiên xong chúng ta đợi thứ sáu hàng tuần thứ tư này thứ năm này đề về 77 này thì chúng ta ăn tiếp con 77 và ăn chạm 7 anh em nhé thứ sáu ngày mùng 3 tháng 3 thì chúng ta tiếp tục có cái chạm 8 cứng chạm 8 của chúng ta này 808 này 838 này 858 và 878 để chúng ta lui tuần thứ 6 ngày mùng 3 tháng 3 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 18 này thì chúng ta chạm 8 tiếp tục ngày thứ ba này thứ tư này thứ năm này đề về 87 thì chúng ta ăn thẳng con đề 87 này anh em nhé đó và ăn chạm 8 tiếp khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thì cái đường cầu này thì ờ, nó có mình định bắt cho em là cái đầu cơ nhưng mà cá nhân của mình lúc nào vào cái chạm thì cái tỷ lệ thì lúc nào nó cũng chắc chắn hơn anh em nhé thì cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm một chạm một cứng này ghép lần lượt của chúng ta thì có 101 này 161 này 181 và 191 đó chạm một cứng anh em nào mà thích ít số thì chúng ta tham khảo đầu 1 bởi vì là anh em cũng ờ, dành chút thời gian chúng ta để test lại anh em nhé test lại cho mình thì nó đang ăn là về phần đầu nhưng cá nhân của mình thì lúc nào cũng để cho chắc chắn thì mình khuyên mọi người là lên vào cái chạm cho nó uh, chắc chắn hơn về cái đường cầu lô khung thì anh em để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta này Hiện tại trên kênh của chúng ta thì chỉ có cặp lô khung 44 và 99 Ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho anh em thêm một cái chạm nữa anh em nhé Về cái đường cầu lô khung của chúng ta Thứ sáu này Ở dãy tư đường cầu này của chúng ta thì lấy hai con đầu tiên này chúng ta ghép cho mình anh em nhé lưu khung 3 ngày để chơi thứ bảy này chủ nhật này và thứ hai cặp 88333 mình sẽ đi test cho anh em này thứ sáu ngày mùng 10 tháng 2 để chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được cả cặp 88 và 33 anh em nhé con 33 ờ, của chúng ta ở dãy 5 và con 88 của chúng ta ở dãy 4 này phải không ạ chúng ta ăn được cả cặp khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 17 tháng 2 thì chúng ta có cặp 101 này để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 10 anh em nhé 10 của chúng ta về ở giải 3 tiếp tục khiên xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày 24 tháng 2 thì chúng ta có cặp 808 này để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 08 anh em nhé ăn được con 08 này khi ăn xong lại đợi thứ sáu hàng tuần thứ sáu ngày mùng 3 tháng 3 thì chúng ta có cặp 101 này để chúng ta chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 10 này anh em nhé 10 của chúng ta ở giải 7 này 10 giải 7 tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ sáu hàng tuần thì cái đường cầu này thì mình cũng có chia sẻ rồi thì những anh em nào mà mới vào thì mình chia sẻ lại thôi anh em cũng có thể là test lại cho nó chắc chắn anh em nhé khá là đẹp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 về cái đường cầu đề lui tuần này thì mình nhắc lại cho anh em là cái chạm một thì nó khá là đẹp nó ăn trong cái dàn 8 số này anh em cẩn thận thì chúng ta đánh 19 số anh em nhé thì à, anh em nào mà thích ít số thì cái tỷ lệ thì lúc nào nó cũng thấp hơn nhiều số thì nó chắc chắn là nó sẽ cao hơn rồi cân đối vào tiền làm sao cho nó hợp lý là được đỡ mất uh, nhiều vốn anh em nhé về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì cặp 3663 chơi thứ bảy chủ nhật thứ hai ngày mai của chúng ta là cái cặp 49